điều dùng cụ giặt tẩy đa năng Omo mới Hòa tan Omo tẩy an toàn dưới nước Omo tẩy an toàn sẽ tẩy sạch vết bẩn khó giặt mà không cần giò Phương tiện hiệu quả và hiện đại cho việc giặt tẩy